chuyện đây thật khó nói có phải không người ơi dù là yêu nhau đến mấy nhưng sự thật cũng như vậy rồi hãy để nỗi đau cuốn trôi như gió mây ngang qua thế thôi kết thúc là điều không muốn nước mắt rơi cũng chấp nhận chia phôi có lẽ trời cao thử thách bắt tay ta phải xa nhau cho ta được yêu nhau để nhận ra ta cùng một dòng máu hỏi ai có thể hiểu thấu chắc không ai cảm nhận được đâu yêu nhau đau khổ như vậy yêu nhau cuối cùng cũng chia tay người ta nói yêu được nhau thì phải có duyên có phần nhưng ai ta cũng có phần mà chẳng biết sao đời mình thật vô duyên chẳng kiếp trước sinh ra ta yêu nhau nhưng vẫn còn vương để kiếp mình phải trả nhưng đó là tình anh em